đang chơi bên ngoài quả thầu quả cò giống như những cái video trước mình đã nói rất là nhiều cho anh em trên video rồi mình nói anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những cái mã kèo ở cuối mùa giải này hiệu quả hơn giống như cuối mùa giải nhà cái đưa ra với những cái mã kèo cực kỳ khó đá cho anh em thì bởi vậy mình mới khuyên anh em nên đăng ký trang để anh em chơi một cái cách hiệu quả nhất à, giống như um, à, tối hôm qua thôi anh em chơi rất là nhiều kèo thì tối hôm qua nếu mà không có trang anh em chơi ngoài quả thầu qua cò là không thể nào mà anh em có thể lời được trong tối hôm qua thì anh em thấy đa số ngoại hạng anh á, tối hôm qua toàn là kèo trên toàn là thua không nha anh em bởi vậy mình mới khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi một cái cách hiệu quả nhất và nhằm kiếm về mục đích là kiếm lợi nhuận cho anh em trong cuối mùa giải thì tầm chừng một tháng nữa là sẽ kết thúc mùa giải ngoại hạng Anh hoặc là Liga rồi anh em thì anh em cũng thấy ờ, cũng sắp kết thúc C1 và C2 rồi đó ờ, thì bởi vậy mình mới khuyên anh em ở rất nhiều video thì anh em nào mà muốn vào trang vào nhóm để đăng ký um, trang chơi nè giống như um, sắp hết mùa giải thì mình cũng có cho kèo trong nhóm tất cho tất cả anh em chơi những giải cỏ thì giải cỏ này còn rất là nhiều giống như giải úc uh, hoặc là um, giải uh, ngoại ở giải nhà nghề Mỹ anh em cũng mới khởi động là cái mùa giải mới thì à, à, còn rất là nhiều giải thì bởi vậy anh em vào nhóm để anh em có thể nhận được những mã kèo đó anh em chơi trong khi chờ mùa giải à, mới nó hoạt động trở lại thì Bây giờ mình sẽ vào mình nhận định cho anh em cái vòng thứ 34 trận ngoài hàng Anh đó là trận giữa Leicester City và Everton. Thì cái trận này là cái trận chung kết nha anh em, trận chung kết để giành vị trí ngược ngôi lên bảng xếp hạng nha thì anh em thấy bên phía bày à, sói trong cái trận này ra quân với cái sơ đồ là 4231 trong khi đó Everton và ra quân với cái sơ đồ là 433 thì mình sẽ tiến vào cái phần theo vị trí trên bảng xếp hạng của thằng à, vị trí trên bảng xếp hạng của hai đội nha anh em. Thì anh em thấy bên phía Leicester đang có 29 điểm sau 33 à, vòng đấu, đang đứng vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng, vị trí cầm đèn đỏ đầu tiên. Còn vị trí cầm đèn đỏ thứ hai là Everton đang có 19 điểm sau 28 33 à, vòng đấu và có 28 điểm. Thì anh em thấy hai thằng này, nếu mà trận này đội nào có thể thắng thì sẽ vươn lên vị trí trên bảng xếp hạng nha anh em để có thể trụ lại để có thể trận à, sau có thể thi đấu thắng nữa thì có thể trụ lại ngoài hàng Anh thì anh em thấy hai thằng này giống như đá trận đá chung kết để có thể ngôi lên cái bảng xếp hạng để có thể trụ lại hạng trong mùa sau nữa nha anh em thì năm nay những cái đội bóng lớn giống như um, Leicester hoặc là um, Everton thì à, có nguy cơ tuột hạng rất là cao trong cái mùa giải này luôn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 xấu cực kỳ luôn trong khi 10 trận gần nhất á, thì Leicester City chỉ thắng được đúng thắng được đúng thằng Wolverhampton trên trận đấu gần nhất thắng Wolverhampton với tỷ số 2-1 vừa rồi mới vừa để hòa với thằng Leeds với tỷ số một điều trước đó hòa Ben Brentford với tỷ số là một điều luôn còn anh em thấy toàn thua toàn thua thì anh em thấy cái phong độ và kéo rất là dài của cái chuỗi thua rất là dài của thằng Leicester City trong cái mùa giải này trong khi đó Leicester City mùa trước đã hay cỡ nào mùa này thì Leicester City đang có một phong độ tràn trề ờ, thất vọng cho người hâm mộ trong ờ, cái ờ, mùa giải này nha anh em. Còn bên phía đội sân khách á, là Everton thì anh em thấy Everton trong 10 trận gần nhất thì Everton cũng không kém gì cái thằng Leicester City đâu thì anh em thấy Everton cũng chỉ thắng được đúng thằng Brentford với cái tỷ số là 1-0 thôi đây và để quà tới 4 trận nhưng mà được cái thành tích quà nhiều hơn thằng à, Leicester City trong khi đó Leicester City chỉ quà được hai trận Brentford à, cái thằng à, Everton thì quà được 4 trận vừa rồi để quà trước Crystal Palace với tỷ số là 1 0 đều nè trước đó nữa thì hòa Tottenham một điều và quà Chelsea hai điều và quả uh, à, Nottingham Forest thì nói chung á thằng Everton thì nó còn có thể cái hàng thủ nó còn có thể tốt hơn thằng hàng thủ của thằng Leicester City còn Leicester City thì anh em thấy ít có thể giữ hòa được hàng thủ của nó yếu hơn thằng Everton rất là nhiều họ còn trong cái lịch sử đối đầu của hai thằng này thì anh em thấy trong bốn trận mà bị quản hết một trận và ba trận thắng ba trận đấu thì một hòa và mỗi đội thắng một trận nha anh em thì hai thằng này phong độ nó cũng trung bình cũng ngang tầm với nhau nhưng nhưng mà cái trận giống như mà đấu để tranh ngôi vị trí tranh cái vị trí lấy chắc chắn à, lấy 3 điểm thì hai thằng này nó sẽ đôi công cực kỳ hấp dẫn thì anh em nên vào cái mã tài tài trận tài góc tài gì trong cái trận này anh em cứ đầu tư mạnh hết cho mình giống như nếu mà thằng Everton đi nó có ghi một bàn thắng thì thằng Leicester City tất nhiên phải công công đặng gỡ lại bàn thắng mà không gỡ được thì nổ tài góc nếu mà gỡ lại được thì cái thằng Everton nó sẽ tấn công nữa đó anh em cứ nằm cái mã tài dần cuối mùa giải mà hai thằng tranh hạng vị trí ngược này nữa thì anh em cứ nằm mã tài tỷ lệ anh em thắng cao lắm nha tin mình sẽ vô cái phần cái trận gần nhất á cho tất cả anh em xem trên cái lượt đi của giải, giải ngoại hạng Anh thì anh em thấy trong trận đó Leicester City có thắng với cái tỷ số 2-0 nè đó thắng lên sân nhà của Everton luôn nha anh em thì trong cái trận đó hai thằng này nó đá đồng nó đồng nhưng mà Leicester City thắng đó, thì anh em thấy Leicester City vẫn chơi với sơ đồ là 4-1-4-1 nhưng mà trận này Leicester City đang chơi với sơ đồ là 4 4 2 3 1 nha anh em đang có sơ đồ là công mạnh hơn cái sơ đồ trận trước nữa tại um, Leicester City quyết tâm để có thể trụ lại uh, đấu ngoại hạng Anh trong mùa giải sau thì Leicester City phải cần thắng mặt đành đậm trong cái trận đấu này đó thì anh em thấy trong cái trận lượt đi á, thì um, Leicester City um, nó có hai bàn thắng bằng vào phút 45 và bàn vào phút 86 thì anh em thấy vào phút 45 thì Telemann có một bàn nâng tỷ số lên 1-0 dành cho Leicester um, City nè. Phút 86 thì um, mới có bàn thắng thứ hai nha anh em. Góc trong cái trận đó thì anh em thấy 11 quả góc Leicester City nó ghi bàn tất nhiên thằng uh, Everton sẽ tấn công tấn công để kiếm bàn gỡ mà gỡ không được thì nó sẽ tấn công góc rất là nhiều bởi vậy mình mới phiên anh em nên đầu tư một cái mã kèo tài góc trong cái trận đấu này thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn đó thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này cho anh em xem thì anh em thấy đây tỷ lệ kèo mà nhà cái đang đưa ra với cái mã kèo là đánh giá cao thằng Leicester City sẽ quyết tâm lấy 3 điểm trong cái trận đấu này. Nhà cái đưa ra với mã kèo là Leicester đang chấp với mã kèo là 0.5 và tài xỉu 2.5 thì giống như mình đã nói từ trước cái đầu video tới bây giờ cho anh em xem anh em nghe thì anh em cần nằm mã tài mạnh tay trong cái trận đấu này hai thằng nó sẽ đôi công với nhau nhưng mà hai thằng đã quyết sống còn để tranh cái vị trí để lấy được 3 điểm ngồi lên cái vị trí à, trên vị trí thứ 16 17 để có thể trụ lại ngoài hàng Anh nha anh em đó thì anh em nên đánh tài mạnh tay trong cái trận này và anh em nằm thêm cái đội chủ nhà là Leicester City chấp 0.5 nhưng mà anh em không cần phải vào vội Leicester City chấp 0.5 trong cái trận đấu này anh em cứ chờ cái mã kèo nó ra sân nó đá một buổi trời kèo nó sẽ tụt thôi hai thằng này nếu mà nó cầm chừng với nhau á thì nó sẽ sẽ không có nổ tài nổi nhưng mà quan trọng là hai thằng phải đôi công thì đó anh em cứ nên vào mã tài từ đầu cho mình mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em trong cái trận đấu này luôn thì mình có chốt cho anh em năm cái mã kèo trong trận đấu này để anh em đầu tư mạnh mẽ trong trận đấu này thì hôm nay rất là ít kèo bởi vậy mình mới nhận định và mình chốt kèo cho anh em trong một cái trận đấu nhiều cái mã kèo như thế này thì anh em thấy mình có chốt cho anh em là nằm thằng Leicester City chấp 0.5 từ đầu thì trận này Leicester City sẽ quyết tâm lấy 3 điểm và mình cũng dự đoán Leicester City sẽ thắng với cái tỷ số là 2-1 trong trận này Leicester City sẽ ăn 2-0 trong hiệp 1 và có một bàn thắng um, tại trong hiệp 2 dành cho thằng Everton nha anh em. Thì anh em cứ nằm Leicester City chấp 0.5 và anh em nằm thêm cái mã tài 2.5 từ đầu, chủ yếu là cái mã tài trong trận này anh em nên nằm là mạnh tài. Và tài hiệp 1 là một thì anh em cứ vào mã tài hiệp 1 luôn. Góc thì hiện tại đang 9.5 góc, tài góc thì anh em cứ vào cái mã tài góc cho mình luôn. Đó, tài góc hiệp 1 thì 4.5. Thì anh em cứ chia đều ra để anh em nằm năm cái mã kèo này thì tỷ lệ anh em thắng full kèo nó sẽ cao hơn. Giống như ở những video trước mình cũng đã nói rất nhiều cho anh em, anh em nên chia đều kèo ra anh em đánh chứ anh em không có thể đánh những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 mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm và anh em có thể chơi được nhiều mã kèo hơn thì um, mình cũng nói thật với anh em là trên video là mình chỉ nhận định sơ bộ qua cái trận đấu cho anh em chứ chưa có đội hình chính thức và chưa có mã kèo chính xác nên nhiều khi cái kèo mình cho trên video là cho anh em đánh trên đánh tài nhiều khi ra sân có cái đội hình và có cái mã kèo chính xác thì mình sẽ cho anh em nhiều khi anh mình cho lại xỉu hoặc là um, dưới đó thì bởi vậy anh em muốn nhận được cái mã kèo chính xác á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo hoặc cái Telegram của mình để anh em có thể có những cái mã kèo chính xác anh em chơi. Còn nhận định này là mình chỉ nhận định sơ bộ qua cái trận đấu để anh em có cái thông tin và cái thông số của cái trận đấu này để anh em nắm rõ và anh em đầu tư thôi chứ chưa có một cái gì chính xác trong cái trận đấu này hết. Từ khi có cái đội hình cách trận đấu bóng cách bóng lăn á, khoảng 30 phút hoặc 15 phút thì mình lúc đó mình mới gửi kèo nhóm cho anh em để anh em đầu tư. Đó. Thì à, đến đây cái video cũng rất là dài rồi